Chúng ta vào ví dụ số 1 Cho hình chóp SABC Có đáy ABCD là tam giác cân AB bằng AC bằng A Góc BAC bằng 120 độ Các cạnh bên bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng đáy các góc 30 độ Đó. Yêu cầu bài toán là tính thể tích của khối chóp là bao nhiêu Đó, Bài toán cho chúng ta bốn cái kết quả Thì chúng ta sẽ có mô hình vẽ như sau Đây. Hình chóp này này SABC Góc AB, A, BAC bằng 120 độ các cạnh bên bằng nhau và cùng tạo với đáy một góc là 30 độ thì khi đó nếu gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC thì khi đó SO sẽ chính là chiều cao bây giờ chúng ta cùng nhau tính các uh, uh, dữ kiện để tính uh, thể tích của khối chóp thì ta phải tính được hai yếu tố đó là diện tích đáy và chiều cao thì đầu tiên là tính diện tích của tam giác ABC diện tích của tam giác ABC đó tam giác mà cho hai cạnh một góc xen giữa hai cạnh đó thì ta dùng công thức bằng 1 phần 2 AB nhân với AC nhân với sin của góc xen giữa sin góc BAC đó. À, 1 phần 2 A nhân A bằng A bình A bình cái sin của 120 độ thì bằng căn 3 trên 2 như vậy nó sẽ bằng A bình phương căn 3 trên cho 4 đó. diện tích đáy biết rồi thì bây giờ tìm cách tính chiều cao SO em thấy này SO là chiều cao đó à, mà cái góc SAO chính là góc tạo bởi cạnh bên cạnh bên nào cũng được đúng không thì ta lấy cạnh SA cạnh SA tạo với đáy một góc 30 độ thì góc SAO chính là góc giữa cạnh bên và phẳng đáy góc SAO bằng 30 độ như vậy để tính được SO thì ta phải tính được AO AO chính là tâm đường tròn à, bán kính của đường tròn gọi tiếp tam giác có nghĩa là ta phải tính được bán kính mà tính bán kính của cái Ờ, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác thì ta phải dựa công thức tính bán kính cái tam giác này này nó có đã có là hai tam à, hai cạnh này rồi tam cân mà hai cạnh có rồi Đấy. À, thì ta phải tìm uh, cạnh BC nữa để ta sử dụng công thức là S bằng A nhân B nhân C trên 4R à, như vậy tính BC thì ta sẽ dựa vào hàm số cốt ta có là BC này à, BC bình thì bằng AB bình cộng với AC bình Ừ. đấy trừ đi hai a b a c cốt của góc a à, thì bc tính tính luôn sẽ bằng căn bằng hai của ab bình phương cộng ac bình phương trừ đi hai lần abac nhân cốt của góc a đó ab bình bằng a bình a bình là hai a bình cốt 120 độ thì bằng âm 1 phần hai âm 1 phần hai chia 2 bằng 1 đúng không đây là